Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên các bạn ở bộ môn ờ, hóa học lớp 9 Trong hôm nay là sang phần tiếp theo là phần kinh trường học của múi Thầy ôn tập cho các bạn về các kiến thức cần nhớ tính chất của múi Đồng thời sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 1 Tức thì về tính chất của múi thì các bạn đã được học rồi đúng nhỉ? Hôm nay thầy sẽ ôn tập lại nếu bạn nhớ và bạn nào đã nhớ rồi thì sẽ khắc sâu thêm bạn nào mà chưa nhớ thì các bạn lần này các bạn nhớ bạn nào nhớ chưa rõ ràng thì lần này nhớ cụ thể hơn thế về tính chất học của muối thì muối có 5 tính chất học tính chất thứ nhất của muối đó là muối tác dụng kim loại để tạo thành muối mới và kim loại mới Đấy. ví dụ ở đây là thế nào các bạn này à muối sắt hai của clorua phản ứng với gì đấy các bạn nhỉ magie tạo thành magie clorua cộng sắt thế thì ở phản ứng này cái thứ nhất này là những cái kim loại sẽ không thẩm phản ứng với dung dịch muối trực tiếp này đó là gồm có năm kim loại tác dụng với nước Đấy, thầy nhớ các bạn năm kim loại natri kali canxi bari và li cái thứ hai ở phản ứng này thì kim loại tham gia phản ứng này phải mạnh hơn kim loại trong cái vị mũi mạnh hơn tức là kim loại này đứng trước kim loại trong cái vị vịnh sẽ ông giải hoạt động học kim loại thì hôm tới là sẽ đạt cái giải hoạt động học kim loại của các bạn sẽ rõ ràng nắm rõ hơn đó là cái thứ nhất tính chất thứ hai đó là muối tác dụng với axit thì tính chất này đã được ở bài tính chất học của axit rồi thì axit tác dụng với muối tạo thành muối mới và axit mới và điều kiện chứng này chắc các bạn nhớ rồi đúng nhỉ là axit tham gia phản ứng phải mạnh hơn axit tạo thành đúng không hoặc là sản phẩm tạo thành có ít nhất một chất không tan hoặc bay hơi hoặc thất thuộc lưu đấy về tính chất thứ hai ba là tác dụng với ba dơ thì tính chất này đã học ở bài tính trong của ba dơ các bạn được tập lại thì ba muối cộng ba dơ được tạo thành muối mới và ba dơ mới và đồng thời ở đây điều kiện thì có hai điều kiện thứ nhất là các chất tham gia phản ứng tái dạng dung dịch và cái thứ hai là muối tạo thành và sản phẩm tạo thành phải có ít nhất một chất không tan hoặc bay hơi khỏi phân hủy đấy tính chất thứ tính chất thứ tư của muối nó là rất lạ là hai muối có thể phản ứng với nhau cái chất này là tính chất mới của muối đây à thì ở đây thì hai muối có thể phản ứng với nhau và bây giờ làm gì thì tạo thành hai muối mới và điều kiện của phản ứng này các bạn cần lưu ý tức thứ nhất là các chất tham gia phản ứng phải ở dạng dung dịch các bạn lưu như vậy rất là phải là dung dịch và phản ứng này cũng trong dung dịch điều kiện thứ hai là sản phẩm tạo thành phải có ít nhất một chất không tan hoặc bay hơi hoặc kết tủa Đấy. và các phản cái những cái phản ứng có điều kiện này là rất khó khăn mà các bạn muốn học tốt cái phần này các bạn phải biết cách cha vào chúng ta xem muối nào là muối tan muối nào là không tan muối nào là phân hủy đúng không chất nào chất bay hơn thì cái này phải nhớ Đấy. thì và cái chất cuối cùng của muối đó là một số muối thì bị nhiệt phân hủy như muối can các carbon nát thì bị nhiệt phân tạo thành oxit và khí CO2 hay muối kali permanganate tạo hợp lớp 8 là điều nhiệt phân để tạo thành à, khí CO2 đúng nhỉ là tạo thành K2MnO4 cộng MnO2 cộng O2 hay thứ hai là muối kali clorat thì nhiệt phân tạo thành muối kali clorat cộng với oxy và một số cái khác nữa thì trường hợp này gặp những trường nào thì lưu ý các bạn sau Đấy. còn bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 1 đó là cho các chất sau gồm magie này kali hydroxit này natri hydroxit này kali nát này acidic này h à lưu hình hydroxit này sắt ba hydroxit magie sunfat và ờ, đồng dung thì bây giờ để hướng dẫn các bạn là bài tập yêu cầu thứ nhất chất nào phản ứng với dung dịch H2SO4 viết phương trình hóa học liệt kê ra thì các hoạt tập này các bạn quen thuộc cách làm rồi thì chúng các bạn làm trong các video bài tập trước rồi nếu bạn nào mà chưa làm thì các bạn phải xem lại chất nào phản ứng với dung dịch ba ba hydroxit kết phương trình hóa học rồi chất nào phản ứng với dung dịch ba di cầm du viết phương trình hóa học thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm các bài tập này và bây giờ ta sẽ tiếp tục làm câu a câu a thì như trước thầy đã hướng dẫn các bạn cách làm bây giờ ta xem dung dịch H2SO4 là thuộc loại hợp chất nào thế vì H2SO4 là hợp chất axit axit thì ngoài tính chất làm đổi hóa thì thì nó dùng tính chất gì thì thứ nhất là tác dụng với kim loại kim loại thứ hai là tác dụng với oxit ba rơ thứ ba là tác dụng với dung dịch ba giờ à, với ba giờ để sinh được ba giờ thôi và thứ tư là tác dụng với dung dịch muối vậy từ đây ta sẽ xem xem trong các chất đã cho có chất nào là kim loại không à có magie là kim loại do đó ta được là đây là thế rồi thứ hai là tác dụng với oxit magie vậy ta xem xem trong các chất này có chất nào là oxit bazơ không à có đó là Na2O do đó nó sẽ tác dụng với oxit bazơ cái thứ ba là tác dụng với bazơ vậy ở đây trong các chất này có những chất nào bazơ à có gì nhỉ KOH này rồi có gì nữa FeOH tất cả do đó đây ta sẽ được là F E O H tất cả ba lần rồi gì nữa K O H Đấy. tiếp theo tác dụng với dung dịch muối vậy ở đây những muối nào phải ứng được thứ nhất là có những muối nào thứ nhất là có K2CO3 thứ hai là ML4 và thứ ba là CuCl2 người ta quan sát gốc gốc của ta nếu axit sulfuric là gốc SO4 vậy nó không thể phản ứng được với cái này được không nhỉ thế còn K2CO3 và CuCl2 phản ứng không nhỉ à CO3 là gốc của axit carbonic axit yếu hơn HAe4 rất nhiều nên phản ứng được Cl2 là gốc của axit chloric cũng yếu hơn axit sulfuric đồng thời axit sulfuric mạnh hơn do đó phản ứng được vì vậy ở đây ta sẽ có được là gồm có K2CO3 và CuCl2 vậy ở đây H2O tác dụng được mấy chất này các bạn nhỉ à sáu chất các chất phản ứng với dung dịch H2SO4 gồm có là nào đấy magie natri oxit này kali oxit này sắt ba hydroxit này rồi kali nát này và đồng hai cả đôi luôn à, như vậy là xong bây giờ đấy các bạn chúng ta sẽ như nào các bạn nhỉ à tập viết phương trình hóa học à, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện viết phương trình hóa học đối với các chất này à, như vậy chúng ta đây sẽ thực hiện là viết phương trình hóa học thế bây giờ thầy sẽ thực hiện viết phương trình hóa học các bạn phương trình hóa thì rất đơn giản rồi đúng nhỉ magie cộng với H2SO4 thì sẽ tạo thành cái gì đấy các bạn nhỉ à kim loại tác dụng với axit ở đây sẽ tạo thành là muối cộng với iodine rồi natri oxit cộng với axit thì tạo thành muối tạo thành gì các bạn nhỉ muối cộng đường, Đấy. và ở đây tiếp theo là ba giờ đã dụng với axit tạo thành bạc muối và đường, rồi tiếp tục là ba à ta phải cân bằng đấy fl hóa thừa hai lần vậy đây là ba ba đây ta có hai đấy ta có sáu tiếp tục là kali các con lá cộng với H2SO4 ở đây thì do điều kiện nó hơi so chưa hết các bạn à. thì lúc này ta sẽ được là Thế là Đó Thì đây ta sẽ được là K2CO3 cộng với H2SO4 để tạo thành K2SO4 cộng CO2 cộng H2O Rồi là CuCl2 cộng với H2SO4 để tạo thành CuSO4 cộng HCl xong vậy như vậy là, là xong câu a câu b câu b của chúng ta thực chất là trong quá trình khi đi thi các bạn gặp thì một bài các bạn chỉ gặp khoảng bốn phương trình thôi nhưng mà do đang làm bài tập luyện tập nên xảy ra rất nhiều chất để các bạn ôn tập rất nhiều đó nhiều hơn thứ hai chứ còn bình thường đi thi thì trong một bài hai điểm các bạn có khoảng bốn phương trình này một phương trình khoảng 0,5 điểm bây giờ do ta đang ôn tập nên phải ra bài rất nhiều các bạn làm câu b là các chất phản ứng với dung dịch gì các bạn nhỉ à, dung dịch BaOH tất cả hai lần thì BaOH tất cả hai lần tác dụng được với những cái gì nó là dung dịch ba giờ đúng các bạn nhỉ và ba giờ này ba giờ tan cho nó có ba tính chất ngoài tính chất là màu cho chỉ thị ra thì tính chất rồi màu dùng là à, đổi màu chỉ thị ta chỉ dùng để nhận biết thôi còn các dung dịch hóa học ta sử dụng ba tính chất thứ nhất là tác dụng cái gì đây oxit axit oxit axit ở đây của chúng ta là có FO mấy các bạn nhỉ FO3 gì nhỉ tiếp theo là cái gì đấy à tác dụng với gì đấy nhỉ axit axit ở đây thì có cái gì các bạn nhỉ à có H2SO4 là axit rồi đấy và cái thứ ba là tác dụng với gì nhỉ dung dịch dung dịch mũi chỉ có ở đây có sao tác dụng của mũi nào thứ nhất là ở đây ta có mũi magie sulfat kali kalimonat và đồng hai clorua đúng nhỉ thì bây giờ ta có nếu như ba cái tác dụng thì tạo thành ba cái phân nát kết quả phản ứng được nên K2CO3 phản ứng được Đấy, K2CO3 tiếp theo magie sulfat cộng với gì nhỉ ba hydroxit thì tạo thành ma ba di sunfat kết tủa và ma di sunfat kết tủa do đó phản ứng được. à, thế bây giờ đồng hai carbonua phản ứng ba di hydroxit thì ba hydroxit phản ứng với đồng hai carbonua tạo thành đồng hai hydroxit kết tủa nên cái này chỉ là bạn nhỉ phản ứng được là được đúng không bạn nhỉ à, cho bạn điều kiện vậy ba hydroxit có mấy cái phản ứng à, còn năm nên là có các chất với dung dịch bali hydroxit à, đúng không sẽ à, là gì đây à sẽ là ta có là gì các bạn nhỉ là gì đấy? thứ nhất là FO3 thứ hai là H2SO4 ba là K2CO3 tư là magie sulfat phương trình hóa học của chúng ta gồm có SO3 cộng với BaOH tất cả hai lần để tạo thành BaSO4 cộng với H2O rồi H2SO4 cộng với BaOH tất cả hai lần để tạo thành BaSO4 cộng với H2O à, bạn nhìn như thế phần bằng đây là hai rồi k 2 co 3 cộng với BaOH tất cả hai lần để tạo thành BaCO3 cộng với KOH rồi hay là magie sunfat cộng với bazi hydroxit đấy tạo thành BaFO4 cộng với MgOH tiếp theo là gì nhỉ CuCl2 cộng BaOH tất cả hai lần để tạo thành CuOH tất cả hai lần cộng BaCl2 ở đây cái này là kết tủa cái này kết tủa kết tủa luôn cái này kết tủa cái này kết tủa cái này cũng kết tủa các bạn để thế thì chưa các bạn nhá bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm câu C câu C thì tương tự như vậy thôi đúng không tương tự ta sẽ làm tương tự cái câu gì nữa các bạn nhỉ câu um, ta làm tương tự câu a câu câu b à, ta sẽ làm tương tự câu a câu b Thế câu C của chúng ta là tác dụng với dung dịch gì đấy các bạn nhỉ? Dung dịch BaCl2. Vậy ta có dung dịch BaCl2 thuộc loại dịch muối vậy thứ nhất thứ nhất của nó tác dụng của kim loại đúng nhỉ kim loại vậy đây ta có kim loại magie nhưng liệu magie có phản ứng với ba hydroxit không các bạn nhỉ à magie là kim loại yếu hơn so với ba còn được nên magie không thể là ba di được được đồng thời ba di là kim loại phản ứng với nước rồi nó không phản ứng không có kim loại nào thứ hai là tác dụng với gì các bạn nhỉ tác dụng với thì đây axit à tác dụng với axit thì ở đây có H2SO4 vậy có phản ứng với là 2 không các nhỉ có đúng rồi có và cái thứ ba là tác dụng với dung dịch ba giờ à, dung dịch ba giờ đấy có KOH và FeOH tất cả hai lần đúng nhỉ nhưng vậy nó có tác dụng với KOH không à không các bạn đúng nha vì nếu ta hát và BaCl2 thì sẽ tạo thành cái gì đây tạo thành BaOH hay là KCl không chất nào kết tụ cũng không chất nào bay hơi ở phân bì cả do nó không phản ứng à, nên đây không có bây giờ thứ tư là tác dụng với dung dịch muối à dung dịch muối là xem xem có dung dịch muối nào để chúng thấy là không thế bây giờ ta có này à bây giờ thứ nhất có ba dung dịch được nhỉ vậy thứ nhất là mũi BaCO1 à KO1 có nhỉ à có gốc này tạo thành BaCO3 kết quả để ta được là K2CO3 là thứ thứ hai là mũi ba sulfat có không các bạn à magie sulfat có không các bạn nhỉ có thì tạo thành ba sulfat kết tố này ta được là đây là MnO4 còn đối với CuCl2 có phản ứng không các bạn à không phản ứng vì trung gốc CL nên khi bỏ vào thì trong dung dịch nó không tạo thành chất nào kết tủa cả vì vậy mà nó chỉ phản ứng hai nên chúng ta có câu C các chất phản ứng với dung dịch gì nhỉ BaCl2 này ta à, sẽ nói gì thôi à có thứ nhất là K2CO3 này MgFO4 bạn phải biết phương trình hóa học xảy ra à, phương trình thì gồm có mấy phương trình K2CO3 cộng BaCl2 thì tạo thành BaCO3 cộng với KCl rồi là gì đấy MgS4 cộng BaCl2 tạo thành BaSO4 cộng với Mg hai cái cuối cùng đó là H2SO4 cộng BaCl2 để tạo thành như thế các bạn nha BaSO4 cộng với HCl ba cái này là đều được thuộc cả và như vậy là thầy đã hướng dẫn các bạn làm xong cái bài tập một bây giờ thầy sẽ chuẩn bị bài tập về nhà cho các bạn Đấy. và đây là bài tập thầy chuẩn bị về nhà cho các bạn các bạn chú ý À, về nhà vận dụng vào tính chất thầy đã giao à, đã hướng dẫn các bạn và các bài tập thầy đã hướng dẫn cách làm các bạn vận dụng vào bạn làm tập này thì các bạn nhớ rằng trong quá trình học các bạn nhớ chia sẻ uh, video này với các bạn đã cùng lớp cùng lớp cũng như các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những uh, video tiếp theo của thầy xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo